và nhận một món quà nho nhỏ từ đại lý bên em có địa chỉ là km 6 đại lộ Thăng Long, An Thọ, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội. Còn chờ giờ gì nữa, anh chị hãy nhấc máy lên và gọi điện cho em